mà bạn cũng có cái ờ, thu nhập hàng tháng có thể là bạn nghĩ rằng là nếu bây giờ mà bỏ cái số tiền này trong ngân hàng thì nó không lãi suất của nó rất là thấp ờ, và nó cũng chẳng có cái hiệu quả gì cả thì bạn sẽ xem xét cái việc mà đầu tư bất động sản ha thì nó cũng ờ, có cái phần mà là tốt và bạn sẽ mua bằng cách rằng bạn có thể là mua dự án bạn chỉ cần hiện tại thì các chủ đầu tư hỗ trợ cho nhà đầu tư cũng rất là nhiều Ờ, có có chủ đầu tư thì ờ, hỗ trợ luôn cả 100% số tiền mua cái căn nhà đó với điều kiện là bạn sẽ thế chấp một cái tài sản khác và bạn có cái tình hình tài chính của bạn à, cái khả năng tài chính của bạn cái thu nhập của bạn sau khi trừ đi chi phí thì có thể là trả cái lãi và gốc sau cái thời hạn mà ân hạn lãi và gốc đó thì bạn có khả năng trả nợ thì họ sẽ cho bạn vay và ở à, đâu đó ờ, khi mà bạn làm như vậy thì sau một cái thời gian thì bạn sẽ tiết kiệm được một số tiền ha sau khi trả lãi thì bạn vẫn có thể trả được một số gốc thì bạn sau một thời gian bạn sẽ đóng được cái tiền mua cái tài sản đó và bạn sở hữu cái tài sản đó nếu bạn không thích thì bạn có thể bán và đổi cái tài sản khác chẳng hạn hoặc là cái mục đích của bạn là bạn à, mua à, để bạn à, giữ tiền thôi dụ bạn có 2 tỷ hoặc là 3 tỷ tiền mặt bạn không muốn vay ngân hàng bạn cũng không muốn mua ở khu dự án bạn không mua gì hết nhưng bạn là muốn mua à, thay vì để ngân hàng thì bạn muốn chuyển cái tài sản đó thành đất để bạn có thể là giữ được cái giá trị của nó vì vì tiền để trong ngân hàng thì nó không nó mất cái giá trị do nó bị lạm phát bạn sẽ xác định được là à bây giờ tôi chỉ có là hai ba tỷ tôi mua đất chẳng hạn hay tôi mua cái bất động sản đó mà tôi không cần phải à, trả góp hay trả lãi gì cho ngân hàng tôi chỉ có nhiêu đó thôi thì bạn có, à, xác định à, bạn mua và để lâu dài chẳng hạn thì bạn sẽ tìm những khu đất à, ở vùng ven à, nó rẻ hơn so với cái đất ở trung tâm thì đất ở trung tâm thì nó cao rồi và bạn không thể nào mua được thì bạn mua đất ở vùng ven nhưng với điều kiện là bạn phải xem xét cái khu vực đó nó có khả năng tăng giá hay không nó có cơ sở để mà phát triển hay không à, phát triển là phát triển như gì phát triển về kinh tế ha các chủ đầu tư họ có uh, làm những cái cơ sở hạ tầng à, ở cái khu vực đó hay không họ họ có sẽ làm những cái dự án ở khu vực đó hay không hoặc là có khu quy hoạch hay là có những cái khu công nghiệp sẽ mọc lên ở đó hay không nếu có cái điều đó xảy ra bạn sẽ thấy rằng là cái bất động sản của bạn nó có khả năng tăng giá còn nếu mà để mà nói là để mua đại một cái bất động sản nào đó để mà cất giữ mà bạn không quan tâm tới cái việc mà là khả năng tăng giá của nó à, mục đích của bạn là chỉ để giữ thôi à, thì đâu đó một thời gian sau thì cái đất của bạn nó cũng vẫn y chang uh, như cũ hay nó không tăng giá được và rất khó bán khi bạn cần tiền cũng rất là khó bán nên à, đầu tiên bạn phải xem được là mục đích của bạn mua để làm gì và khi mua rồi thì có thể bán lại được không và sẽ bán cho ai bạn bán bằng cách nào ha rồi mới xem xét tiếp tới yếu tố thứ hai rồi hoặc là khi mà bạn à, mua là mục đích bạn mua là bạn mua cho thuê à, mua cho thuê thì có rất là nhiều kiểu mua cho thuê mua nhà là cho thuê mua chung cư cho thuê thì bạn sẽ tính toán à là nếu mà tôi mua nhà thì với số tiền này tôi mua được à, những nhà ở khu vực nào Ờ, bạn lên trên mạng bạn sợ những cái thông tin đó giá nhà nhà đất giá 2 tỷ nhà đất giá 3 tỷ ha ví dụ như vậy thì nó sẽ ra hết thông tin và lúc đó mình sẽ lựa chọn là mình sẽ ờ, cần bao nhiêu phòng ờ, nó có hướng như thế nào bạn chuẩn bị tất cả những cái thông tin đó để bạn trước khi bạn đi coi nhà và mua nhà hay là mua đất ha rồi cái yếu tố thứ hai đó là bạn phải xem xét cái vị trí của cái bất động sản ví dụ như là à, bạn mua à, ở trung tâm bạn mua cái cái à, bất động sản ở trung tâm với mục đích là bạn cho thuê thì bạn phải xem cái vị trí đó nó có thuận tiện hay không để có thể mình cho thuê nó được dễ dàng tại vì vừa thuận tiện cho dù là nó hơi xa một chăng nữa nhưng mà đường xá nó không nó nó không có bị à, kẹt xe trầm trọng hay là nó cũng không bị ngập nước nhiều quá hay là nó bị ờ, cái vấn đề mà vị trí nó đi tới khó khăn thì bạn sẽ xem xét cái vị trí của cái bất động sản bạn cần mua và xem tiếp theo đó là những cái tiện ích ở xung quanh nó có hay không ví dụ như là có gần trường hay không ha bệnh viện trường học trung tâm à, mua sắm chợ đó ha ví dụ như bạn cần à, những cái yếu tố cơ bản để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của bạn là gì thì bạn sẽ nghĩ ra tất cả điều đó và bạn nốt lại là xem là cái cái khu vực đó nó có gần trường gì hay không tại vì khi mà mình mua à, có thể là mình nếu mà mình không bán được hay không cho thuê được mình về đó mình ở thì có tiện thuận tiện cho mình đi làm hay không rồi có thuận tiện cho cái việc mà là à, gửi con cho con đi học hay không rồi có thuận tiện cho cái việc mà là à, đi khám chữa bệnh hay không là tất cả những cái đó là một cái yếu tố cơ bản mà ai cũng cần à, nên là bạn phải xác định cái điều đó và cái yếu tố thứ ba đó là bạn phải check cái pháp lý của bất động sản đó đối với là hàng dự án thì bạn sẽ kiểm tra xem rằng là cái dự án đó nó có được cấp 1 phần 500 hay không à, nó được cấp à, giấy phép xây dựng hay chưa rồi có ngân hàng nào bảo lãnh hay không và tất cả mọi cái thông tin đó nó phải rõ ràng ha bạn có thể là hỏi các bạn sale các bạn ấy sẽ uh, giúp bạn xem hoặc là sẽ đi lên trên chủ đầu tư để xem tất cả những cái thông tin đó còn nếu bạn mua à, bất động sản nó đã có sổ rồi ví dụ sổ hồng hay sổ đỏ thì bạn cần phải à, đi kiểm tra thông tin ở trên quận à, bên địa chính của quận ha để xem rằng là nhà cái đất này cái bất động sản này nó có bị thuộc quy hoạch hay không nó có bị tranh chấp gì hay không ha rồi tiếp theo một nữa rằng là à, bạn phải xem rằng là cái giấy tờ đó nó có bị giả hay không khi mà bạn trước khi tiến hành đặt cọc á thì bạn phải xem là cái giấy tờ đó nó có thiệt hay không hay là nó bị giả thì tốt nhất bạn hãy lên à, bên công chứng à, bạn có thể là đặt cọc ở trên công chứng thì người ta sẽ kiểm tra cái điều đó cho bạn à, nó dễ hơn là bạn ở ở bên ngoài ví dụ một tài sản có giá trị lớn thì bạn nên à, cho đặt cọc ở công chứng à, cái yếu tố thứ tư đó là bạn phải xác định được cái thời điểm bạn mua nhà à, ví dụ như là thời điểm bạn có thể là tích lũy được một số tiền à, ba mươi phần trăm rồi bạn chỉ cần là à, năm nữa à, tại vì các chủ đầu tư họ sẽ cho bạn ân hạn nợ gốc à, năm mới khi mà giao nhà mới trả lãi và gốc thì ví dụ à, bây giờ tôi có 30 phần trăm tôi sẽ mua trước và sau đó tôi sẽ tích lũy hàng tháng tôi để dành à, tới khi mà à, trước lúc mà phải thanh toán cho chủ đầu tư trước lúc mà chủ đầu tư giao nhà ha hay là trước lúc mà bắt đầu trả lãi vào gốc thì chủ đầu tư cam kết là sẽ à, sẽ không bị phạt lãi vào gốc đó thì tôi sẽ trả bớt và sau đó tôi chỉ cần nợ một số ít tiền thôi và tôi chỉ trả lại lãi vào gốc trên một cái à, số tiền ít ỏi đó thì nó đỡ hơn rất là nhiều ha à, chứ còn mà nếu mà nói là à, để đủ tiền ngay để mua một ngôi nhà thì hiện tại thì tiền mặt thì không ai có thể mà để đủ để mua được hết ví dụ những người mà có đủ để tiền để mua thì thật ra cũng phí ha tại vì có sự hỗ trợ của ngân hàng của chủ đầu tư thì mình cũng à, nên sử dụng cái sự hỗ trợ đó để có thể là ờ, giúp cho cái bản thân của mình nó kinh doanh có hiệu quả hơn thời điểm mua nhà nhộn nhịp nhất vào cái ờ, khoảng ha, cuối năm trước tết hoặc là bạn cũng có thể là xem xét nếu bạn mua để bạn ở thì bạn có thể là xem xét cái thời điểm mà nó thị trường nó không có sôi động à, bạn sẽ mua thì bạn sẽ có lợi hơn bạn có quyền trả giá ví dụ như là người ta sẽ hay quan điểm là rằm tháng 7 tháng mà cô hồn thì ờ, bất động sản bán khó khăn và chủ đầu tư sẽ có nhiều khuyến mãi hơn hoặc là nhà của chủ nhà họ họ sẽ giảm giá thì mình nhiều hơn thì khi mà bạn mua thì bạn nên chọn cái thời điểm đó để bạn đi mua hoặc là cái tại à, đang covid nhưng mà mục đích của tôi là tôi đã có cái mục đích mà tôi mua bất động sản đó rồi thì khi mà cái thời điểm mà bị covid như vậy à, khi mà bạn mua thì bạn mới có lợi nhiều nhất ha họ sẽ ờ, khuyến mãi cho bạn họ sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều thứ hoặc là chủ đầu tư họ cũng sẽ ờ, đưa ra những cái vị trí căn nó đẹp ờ, và cái giá của nó à, họ cũng sẽ sử dụng rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi để mà hỗ trợ cho nhà đầu tư ngay cái thời điểm mà nó khó khăn như vậy thì đó là cái thời điểm mua nếu mà mình xác định à mình đã có như vậy ha và mình xác định mình mua thì mình cứ mua đừng nghĩ rằng là à, à nó sẽ xuống hơn hay nó sẽ thấp hơn bạn phải theo dõi cái thông tin chung à nó có thể xuống được nữa hay không à, và cái hiện tại cái kênh à, nào đang là cái kênh hút tiền thì ví dụ như là bạn à, xem rằng là cái hiện tại là cái ngân hàng cái số tiền mà bỏ ở ngân hàng lãi rất là thấp mình bỏ ngân hàng thì nó cũng uổng thì bạn có thể là chuyển qua bất động sản cũng được ha nhưng mà bạn à, sẽ đặt ra một câu hỏi nếu mà tôi chuyển qua bất động sản thì uh, nó sẽ ví dụ như là theo theo các bạn nghĩ nó sẽ là bóng bóng hoặc là nó lên cao quá rồi nó sẽ sập sao ờ, nhưng mà bạn lúc đó bạn sẽ xem những cái yếu tố liên quan tới cái việc mà là uh, thị trường uh, chung nó có nguy cơ sập hay không ha tại vì thật ra là cái việc mà tăng hay là giảm uh, biết chắc trăm phần trăm thì không ai thì có thể biết được nhưng nếu bạn uh, mua bất động sản bạn không vay quá nhiều bạn có số tiền đủ để mà trang trải à, đóng đóng uh, lãi vào gốc hay là số tiền đóng từ từ cho chủ đầu tư thì cho dù nó có xuống nó có điều chỉnh xuống đi chăng nữa thì trước sau gì nó cũng phải tăng giá lên à, có rất là nhiều yếu tố để mà À, bạn có thể là xem xét cái việc đó qua cái lịch sử của những bất động sản à, từ năm 2004 hay là trước đó ha tới thời điểm này bạn có thể theo dõi để mà bạn xem ha rồi cái yếu tố tiếp theo đó là bạn phải cần phải xem xét về cái tài chính bạn phải xem xét cái tài chính của bạn xem rằng nó có nó phù hợp với cái loại bất động sản bạn chọn mua hay không à, bạn có bị uh, quá căng thẳng về cái tài chính hay không à, ví dụ bạn vay thì bạn sẽ vay như như thế nào là đủ so với bạn sau khi trừ tất cả những cái chi phí bạn phải trừ hao ha ví dụ bây giờ bạn có nhiều một hai cái job để bạn có thể là có một cái thu nhập à, sau khi trừ chi phí bạn sẽ có cái một cái cái số tiền à, hàng tháng như vậy bạn sẽ đóng tiền và cho chủ đầu tư nhưng bạn cũng phải trừ ra cái trường hợp là nếu uh, có vấn đề gì xảy ra đột xuất tôi không thể nào làm được thêm nhiều job như vậy thì tôi có đủ tiền để đóng tiếp hay không ha thì cái đó là bạn phải chuẩn bị thật là kỹ à, rất là nhiều cái phương án nếu không có thì tôi có thể đi mượn đi vay hay là đi làm cái gì đó để tôi có tiền đóng tiếp hay không còn nếu mà không đóng được thì à, bán ra có được hay không rồi ai sẽ làm cái điều đó cho tôi à, nói chung là bạn sẽ phải à, xem xét tất cả những cái yếu tố liên quan về tài chính về tiền để bạn không có bị hụt À, dòng tiền và không có thị, không có phải bán đổ bán tháo à, trong cái trường hợp mà thị trường tính thanh khoản nó bị thấp ha cái à, yếu tố tiếp theo đó là hãy xem xét cái môi trường ở xung quanh cái bất động sản bạn mà mua ví dụ như là bạn mua dự án thì bạn xem rằng là cái khu dự án đó nó có gần khu, khu công nghiệp nào hay không à, thế ví dụ như là nó có thể là gần khu công nghiệp hoặc là nó có thể là nơi phát triển du lịch thì cái khả năng tăng giá của bất động sản của bạn nó có hoặc là nếu mà nó gần cuối khu công nghiệp quá đi nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái việc là môi trường bị ô nhiễm à, bị thế này thế kia hoặc là bạn vẫn nhớ rằng ở ví dụ quận bảy nó có cái cái cái chỗ mà là chỗ xử lý rác thải chẳng hạn nó có gần đó quá đó hay không à, và nếu mà nó gần như vậy thì khi mà nó có vấn đề gì xảy ra về rác thải về môi trường thì nó có ảnh hưởng tới cái bất động sản mà bạn định mua hay không ha thì bạn phải so xem xét tất cả những cái vấn đề đó rồi ờ, nếu mà bạn mua nhà phố hay là À, chung cư ha, thì bạn cũng phải xem xét à, cái môi trường xung quanh nó có phù hợp với cái um, mục đích của mình mua hay không mình ví dụ mình mua à, cho con có một môi trường tốt có thể là khi mà bạn, bạn mua chung cư bạn nghĩ rằng là mua ở đây à, thì à, chung cư thì nó sạch sẽ nó có nhiều tiện ích và hàng xóm cũng à, văn minh lịch sự hơn thì tôi sẽ mua ở đây còn ví dụ như là bạn mua nhà phố à, ở trong phố trong nội thành thì bạn phải xem là khu đó nó có bị à, ngập nước hay không nó có bị kẹt xe hay không rồi cái à, môi trường xung quanh à, những, nó có bị tệ nạn xã hội gì hay không rồi nó có những cái vấn đề mà xảy ra à, trộm cắp rồi chích choát hay là cái gì gì hay không ha để xem tại vì những cái việc đó nó cũng ảnh hưởng tới cái cái bất động sản của bạn à, nếu mà nó không giảm giá thì nó cũng khó bán ha <laughs> rồi à, cái yếu tố tiếp theo đó là bạn phải dự trù cái khoản chi phí phát sinh ví dụ như là bạn mua cái bất động sản đó bạn phải để dành thêm một số tiền để bạn có thể là sửa chữa tân trang lại à, hoặc là cơi nới xây thêm tầng để thêm cái giá trị cho bất động sản của bạn thì bạn à, bán mình sẽ có lợi hơn bạn phải chuẩn bị tất cả những cái thứ đó nhiều khi nó sẽ vượt ngân sách của bạn bạn à, không đủ rồi không, bây giờ mình sẽ làm mình làm mà không đủ tiền thì nó bị ngẽn ở giữa chừng bạn không có thể nào hoàn tất được cái bất động sản của bạn thì cũng không nên cái yếu tố tiếp theo đó là bạn phải nên xem xét kỹ khi mà nhận nhà ví dụ mua nhà phố ở trong nội thành thì bạn phải xem rằng là cái ờ, nhà đó móng biết gì nó có bị xuống cấp hay không rồi ờ, tường hay là những cái hệ thống mà cấp nước hay là hệ thống nước nóng gì nó có còn hoạt động hay không tất cả những cái yếu tố về kỹ thuật thì bạn nếu mà bạn không rành bạn có thể là nhờ đơn vị và họ thi công họ sẽ đi xem giúp bạn cái việc đó và ờ, bạn chỉ là à, nhờ họ để họ xem và họ bạn chia sẻ rằng cái việc là tôi muốn mua và tôi muốn sửa gì đó họ sẽ xem cho bạn miễn phí ha ví dụ bạn nghĩ rằng là à, mua cái nhà này cấp 4 chẳng hạn hoặc là nhà nó có một tầng thôi bạn nghĩ rằng bạn về nó sẽ xây thêm được 3 tầng nữa thì bạn phải xem là cái móng nó có chịu nổi hay không hay là bạn mua đó giống như mua nhà nát à, và sau đó là bạn phải xây lại hết hoàn toàn đó là cái việc mà bạn phải xem xét kỹ lưỡng cái căn nhà bạn mua nếu mà đối với cái à, nhà chung cư hay là nhà dự án việc mà bạn nhận nhà nó theo tiêu chuẩn của chủ đầu tư rồi à, và bạn chỉ có là xem à, à nó có đầy đủ theo cái bàn giao của chủ đầu tư hay không bạn nhận chìa khóa bàn giao như vậy thôi chứ nó không có cái tình trạng mà xuống cấp như, như nhà trong nội thành ha và một cái yếu tố cuối cùng khi mà bạn mua mua bất động sản thì bạn à, xem xét cái việc là bạn sẽ tận dụng những cái đồ cũ thật ra là khi mà bạn nhận được một nhà mới bạn cũng muốn mua tất cả đồ dùng nó đều mới thì nó mới đẹp đẽ nhưng mà à, bạn có thể là sử dụng được những cái dùng đồ dùng cũ tại cái ngôi nhà bạn muốn bạn mua đó ha bạn có thể là à, sơn phết lại làm cho nó mới hơn à, sử dụng những cái đồ mà hiện nó đang còn ở trong ngôi nhà đó thì nó sẽ tiết kiệm cho bạn à, rất là nhiều cái chi phí ha thì đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn à, chia sẻ với các bạn về bí quyết mà bạn à, nên à, phải tìm hiểu khi mà bạn mua nhà lần đầu à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo